Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Anh em thân mến, ngày hôm qua tôi đã ra cái clip đầu tiên Để nhận định về cái meta mới Đưa ra được những cái nhận xét, những cái tư vấn cho anh em Làm thế nào để chơi cái đội hình như nào Đấy, để cho các anh em có thể dễ dàng Neo rank ở trong cái meta mới Đối với cả các anh em mà đang gác cổng lúc 9 hoặc là gác cổng kinh 3 có cái cơ hội để có thể là bứt phá thần tốc trong vòng 24 tiếng đồng hồ lên kịp cái mức rank queen đối với các anh em mà đang các cổng kinh 3 và lên kịp cái mức ranking 1 đối với các anh em mà đang các cổng group 9. Đấy. Thì nói chung là hôm qua ấy, tôi có giới thiệu cho anh em cái đội hình là đội hình Greater mà theo tôi đánh giá là chơi ở trong cái meta mới rất ổn áp bởi vì cái tính chất ở trong cái meta mới này. Đấy thì theo tôi nhận xét trong cái ngày hôm qua là chúng ta không nên chơi những cái đội hình áp cấp Đối với những cái đội hình đẩy cấp sớm thì không nên chơi Đẩy cấp sớm lên 10 Đấy, đẩy cấp sớm lên người có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là toàn bộ đội hình là nó chỉ là một sao và hai sao thôi Sau đó chúng ta lên 10 sớm Chúng ta kiếm những cái con co là 5 đô Đó là meta cũ nha anh em nhé Với meta hiện tại chúng ta không chơi được như thế nữa Bởi vì rất khó có thể là kiếm được ra Cái con 5 đô hai sao sớm nếu mà anh em không kịp giữ máu Anh em không có một cái đội hình mạnh vào giai đoạn giữa game Thì sẽ rất là dễ toang Đấy và cái việc mà kiếm được cái con 5 đô 2 sao Để nó cánh kèo sớm ấy Trong cái giai đoạn mà từ khoảng round 21 trở đi ấy Đến round thứ 35 ấy Nó sẽ rất khó khăn đấy Đấy, anh em chơi thử anh em biết ngay nhá Chính vì thế là tôi tư vấn cho anh em Tôi um, đưa ra những cái đội hình mà anh em có thể chơi ổn Đấy là những cái đội hình mà Chúng ta Hyperon ở level thấp Chúng ta form được những cái đội hình Nó chỉ cần ở level 5, level 6, level 7 Greater là một cái đại diện điển hình cho cái lối chơi đó Đấy, Chúng ta chỉ cần dừng lại ở 7 Là chúng ta có thể form được đội hình rất mạnh rồi lên 3 sao ở level 7 Thậm chí là có thể level 6 Đấy, level 6 có người là còn có thể là roll ở level 5 cơ Đấy thì rất là ok Nói chung là level thấp roll là rất là ok nhá thì cái đội hình Greater nó là cái đội hình mà phải nói là đại diện phổ biến nhất trong cái thể loại là Hyperon rồi. Ngoài ra thì cũng có thể anh em để ý tới cho tôi là cái đội hình sát thủ. Đấy, cái đội hình sát thủ của tôi nhá. Bí kí sát thủ của tôi cũng rất ok. Đấy, Hyperon ở level 7. Sau đó dần dần up lên 8, up lên 9 thì kẹp 4 bit vào. 6 sát thủ kết hợp với cả 4 bit anh em để xem lại clip sát thủ nhá. Đấy, co là con ốc hoặc là co làm sát đao killer đều được đó thì anh em có thể chơi như thế cũng rất là ok còn đối với cả những cái đội hình mà chúng ta chơi ở level 9, level 10 Những cái đội hình mà cần những cái con co 5 đô Tôi lấy ví dụ như là đội hình Goblin Mech Đội hình God đỏ Đội hình God kết hợp với cả Saman Là những cái đội hình chơi ở level 10 Thì chơi ở level 10 thì nói chung ấy là rất khó chơi Rất khó chơi Bởi vì là cái con rớt và cái con bom là những cái con ở trong cái bộ Goblin, bộ God Đấy, con Bad Omen Là những cái con cờ truyền thuyết không có sẵn ở trong cái bộ bài chung Chính vì thế là khi mà chúng ta thêm vào những con truyền thuyết đó Thì nó sẽ gia tăng cái số lượng truyền thuyết nó lên rất nhiều Cụ thể ở đây là với cái bộ Goblin thì nó sẽ là 9 con Và đối với bộ God thì nó sẽ là 10 đến 11 con Thì chúng ta sẽ không thể nào mà kiếm được ra rớt đâu Rất khó kiếm đấy Đấy thì tôi khuyên anh em là không nên chơi God Đấy, nhưng mà tuy nhiên là đấy là cái cách chơi gót ấy là cái cách chơi gót đẩy cấp nha anh em nhá tức là anh em đẩy cấp sớm và anh em đưa lên cấp 10 để anh em chơi 6 đỏ ấy kết hợp với cả gót anh em kiếm 5 đô ví dụ như ca lông hai sao chẳng hạn thì nó rất khó nó rất khó ra tuy nhiên là anh em có thể chơi cái bộ gót hoặc là bộ goblin ở level thấp anh em nhá tức là anh em có thể chơi ở level thấp và anh em hyper roll và chơi co là chơi co là hai đô thôi Hoặc là một đô thôi Đấy Thì hôm nay Trong ngày hôm nay tôi sẽ Làm cho anh em cái giáo án Đấy thử chơi gót Ở trong meta mới Nhưng mà chúng ta hai bron ở level thấp anh em nhá Đấy và hôm nay tôi cũng làm Tiện luôn là chúng ta sẽ Đến với cái yêu cầu của anh em Phạm Minh Đức anh em Phạm Minh Đức mong muốn là tôi sẽ làm một cái trận đấu mà có Morphling 3 sao kẹp với cả gót và gánh tim thì cái con Muffling ở đây nó chính là cái con người nước đấy Nhá anh em nhá Người nước hay là Water Spirit Nó là cái tên khác ở trong Dota Thì ok thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cả con người nước nha anh em nhá Người nước sẽ là nhân vật chính trong ngày hôm nay Và như những gì mà tôi đánh giá trong meta Chúng ta sẽ Hyperon ở level thấp Anh em nhá Thử chơi gót ở level thấp và đưa cái con co lên 3 sao Cái con co thấp tiền lên 3 sao Thay vì việc là đẩy cấp lên cao Đẩy cấp lên cấp 9, cấp 10 để kiếm những cái con co 5 đô nhá Thì chúng ta thử xem là khi mà chúng ta đánh ở level thấp thì nó có ok không Nó có ổn hơn không và xin phép cho anh em mà cho tôi khoe một chút là với cái đội hình hôm qua ấy Sau khi tôi giới thiệu cho anh em Đấy, với cái sự tư vấn và nhận xét trong cái beta mới của tôi và anh em đã thử anh em xem clip ngày hôm qua khi mà tôi chơi cái bộ Greater Anh em thử ờ, chơi cái bộ đấy nó rất ok đấy, Anh em có thể ờ, quay trở lại cái clip cũ và anh em xem cái phần bình, bình luận Anh em sẽ thấy rất nhiều người là chơi cái bộ đó và rất là ok Thậm chí là có người tới 3 trận top 1 liên tiếp Đấy Tất nhiên là bên cạnh đó thì vẫn có anh em kêu là khá là toang Đấy, hoặc là chơi khá là khó Thì thứ nhất là có thể là anh em chưa có lắm được cái cách chơi của bộ Greater chưa có thông thạo bộ greater và cái thứ hai là có thể là do anh em quá đen cái ác của anh em nó sinh ra nó không để dành cho chơi cái bộ greater anh em ạ Đấy, như là tôi thấy là có rất nhiều người có nói với tôi là cái gì nhở à đây người nước này người nước mua luôn à, tự nhiên lại quên từ từ để nghĩ ra nào ơ <laughs> Tôi vừa mới nghĩ ra cái gì tôi định nói Xong bây giờ tôi lại quên anh em ạ Đúng là cái cái bệnh của người già Vừa mới nghĩ ra để định nói với anh em xong Xong bây giờ tự nhiên lại quên mất là không biết là nói cái gì luôn Thế thôi rồi Ờ rồi, thế thế thế, thế, từ, từ đã vậy Tí nữa tôi sẽ nói Bây giờ tôi nhớ ra tôi nói Hiện tại chắc là Với một cái sức mạnh đội hình mà nó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 tôi nghĩ là bạn một bạn nữ đấy Và bạn ấy cũng hỏi tôi rất nhiều về cái việc là đăng ký hội viên ở trên kênh Hỏi mấy lần rồi Đấy thì hôm qua mình đăng ký được hội viên Rất là cảm ơn bạn đã coi như là rất là nhiệt tình ủng hộ tôi Cùng với đó thì tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Duy Minh Anh em Hồ Khánh Và anh em Vũ Trọng Hay Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em vào mỗi tháng Giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định hàng tháng Cảm ơn anh em rất nhiều Eco là một cái quyết định rất chính xác anh em ạ Tôi nhìn thấy những cái đội hình của bọn nó quá mạnh luôn Trông toàn hai sao Thằng top 1 thì trông 4 hai sao Đỡ làm sao ở đây Quá căng Rồi Từ tốn thôi anh em ạ Đây rồi rồi chúng ta đép quái thôi Mua Tutka về kẹp thêm bit vào ba warrior hai bit Chưa đủ 30 tiền nhỉ Bán một con Grand Herat đi được Bán đi thôi Con này chưa cần lên hai sao anh em ạ Tí nữa tìm lại sau Đấy Như này thêm được một tiền cho rau sau Bây giờ cần là cần tiền lên 50 tiền sớm Xong rồi thì chúng ta sẽ roll nha anh em nhé Roll ở level thấp thôi Như này tôi nghĩ là sẽ không tăng quái đâu Cái bộ mà nó warrior kẹp đỏ Xong lại còn có hai bit nữa Có cả con sói thì Con sói nó sẽ gọi thêm hai con đệ nữa Tức là chúng ta có 7 con Chắc là không thua được à, Đồ thì không cần phải lấy vội Anh em nhá cứ từ từ Eco mà Chúng ta eco thì chúng ta có quyền là là lựa chọn đồ Đấy Cái lợi của eco là chúng ta được lựa chọn đồ Tuy nhiên là có một cái hại Chúng ta đánh đổi đấy chính là cái máu Máu nó thuộc xuống thấp <clears throat> Đấy chính là cái lý do mà tại làm sao mà tôi cũng muốn chia sẻ anh em là tại làm sao mà tôi nghĩ là chúng ta lên roll ở level thấp. Bởi vì làm sao? Bởi vì khi mà roll ở level thấp ấy, đưa được lên được cái con Water Spirit lên hai dao sớm. Và chúng ta có một cái đội hình full hai sao thì nó sẽ giữ máu cho chúng ta nhá. Chứ không phải là ngày trước ấy là nếu mà eco như này là phải áp lên 9 luôn. Đấy, chỉ có đỏ áp lên 9 rồi chúng ta roll nhưng mà như thế nó tụt máu nhiều lắm anh em ạ nhá chúng ta roll là đúng ở cái level chúng ta roll luôn đúng khi mà có đủ đủ tiền ấy ở level 5 thôi chúng ta roll để chúng ta form hai sao luôn rồi đấy không cần thiết là phải phải phải up cấp tôi sẽ um, roll ở level 5 nha anh em nhá ở level 5 thì bởi vì bây giờ cái con Water Spirit của tôi là mình có một con Nên là chắc là phải roll sớm rồi, Đấy, roll sớm rồi giữ máu sớm Tôi thì lúc nào cũng thế Kể cả là eco thì tôi cũng chỉ để ở cái mức là Tối đa là khoảng 40 máu thôi 50 máu thôi Không để mất máu quá nhiều Không để tụt máu quá nhiều Không để máu xuống thấp dưới 40 máu anh em nhá Rồi 55 tiền luôn thôi anh em luôn nhá rồi Lava với người nước này Ok Từ từ đã như này thì thọt mất một tiền Bán con này đi Từ từ anh em ạ Gren Herat kiếm sau Kiếm sau anh em Gren Herat này là phải lên mưa lên lên lên 8 Lên 8 mới kẹp vào được Anh em nhá Tạm thời à, lấy đồ đã này Chưa lấy được đồ gì cả Ma lăng này chưa lấy được Từ từ đã Chúng ta tí sẽ phải kép được cả một cái bờ linh và một cái huyết trượng nữa Nên là tôi lấy tạm cái slot này thôi Bờ linh huyết trượng và đấy là cái hai cái món đầu tiên là phải lấy nhá Là bớ linh huyết trượng Có những cái món sau thì ra gì thì lấy lấy thôi Nhưng mà hai cái món mà quan trọng nhất đấy là chính là cái bờ linh và cái huyết trượng Là bắt buộc là phải có Đấy, không thể không có được nhá Thậm chí là ngoài cái cái cái cái bờ linh huyết trượng ra thì cái món đồ bắt buộc thứ ba phải có đó chính là cái BKB. Bởi vì bây giờ thì có rất nhiều người là chơi kiểu dạng khống chế khống chế mạnh mà con Water Spirit nó bờ linh nhưng mà nó lại bị hút mana rồi nó bị khống chế thì nó sẽ không lướt được đâu. Cái món đồ thứ ba rất quan trọng đó chính là cái cái cái, cái BTB. Rồi chúng ta cứ roll ở level 5 đã, kiếm người nước hai sao đã anh em ạ. Đấy, chưa có người nước hai sao thì chắc là vẫn phải roll. Còn hai tiền đúng không? Roll phát nữa. Làm phát cuối. Ok. Rồi, bán quay đi rồi mua con gót về đã này kẹp vào là được gót rồi này cho bài vào thôi anh em máu 59 máu tụt ờ, khá nhiều rồi đấy cho bài vào giữ máu cái đã nhá có cái con ờ, con con gót ở vua là có đam à con gót ở vua này nó gây đam được ok rồi thế thôi anh em ạ không bỏ bài quá quá quá quá lâu bây giờ chúng ta còn 59 máu rồi đấy Round 14 ờ, là chắc chắn là bị đẩy rồi Một lần nữa Tức là round này là nó tụt xuống khoảng 50 máu Đấy sang round thứ 16 là tôi bắt đầu là tôi bỏ bài vào tôi lật kèo rồi Round này lại bị đẩy này Đẩy Ui nhưng mà round này khả năng bị đẩy rất nhiều đấy Nó có quẹp con chó sói vào như thế này là nó, nó sẽ bị đẩy thêm hai máu này Mà cái round này thì uh, bởi vì con là chính là con God of War mà nó đánh với cái bọn Wario này Giáp nó rất to Chính vì thế chả giết được cái con nào cả Tự nhiên lại mất thêm hai máu Chán đời thật Biết thế không bỏ bài vào Ui rồi là không kịp hóa kìa ừ, được đấy nhở <laughs> ách ách ách gánh Con ách vừa gánh tôi Luôn tiếp rồi Người nước hai người nước hai Đây rồi Ok Rồi Rang 14 đúng không Rang 14 Ok Cho người nước hai vào đá từ từ đã nhá, tôi chưa lấy ma lăng đâu anh em ạ Từ từ đã Từ từ đã, round sau rồi chốt đồ Chúng ta eco mà, chúng ta eco, chúng ta được quyền chốt đồ thì không không phải chốt đồ vội Cứ từ từ đã Vẫn đang eco Chúng ta eco nên là chúng ta có cái um, lợi thế được chọn đồ cho nó chuẩn còn ờ, Thường thì nếu mà đánh chuỗi thắng đầu game là sẽ phải là, là chốt đồ sớm Nhưng mà bây giờ eco thì cứ phải tận dụng lợi thế anh em ạ Không lên là chốt đồ Ui, mày thế, lướt được phát Lướt được phát nữa không? Hy vọng là lướt được một phát nữa Lướt được phát nữa là clear được khá khá này Ôi được xong rồi Cái con Tabu Witcher là bơn à, Mala anh em ạ Không lướt được Vì chúng ta roll ở level thấp ấy Nên là tôi roll thêm cái con God of Light nha anh em nhá God of Light thêm cái con này lên 3 sao đi Bởi vì đằng nào roll ở level thấp thì chúng ta kiếm thêm những cái con tướng khác lên 3 sao nữa ở đây có thể nuôi được con ếch lên 3 sao này Đấy vừa lấy để tròn tiền thì tôi lại không mua con ếch Chứ còn nếu mà vừa lấy tôi mua con ếch là bây giờ nó cũng lên được 3 sao đấy Round này thì tôi nghĩ là sẽ phải up 6 Bởi vì là nếu mà để ở level 5 ấy thì khả năng toàn quái rất cao Khi mà cái con Water Spirit này nó không lướt được liên tục đâu Nó bởi vì tôi chưa lấy ma lăng Thế nên là thôi up lên 6 cho nó chắc anh em ạ Chúng ta chơi theo cái con đường eco là chúng ta đã phải đốt máu rất nhiều rồi mà đến rau quái chúng ta lại toang rau quái nữa thế là chúng ta còn không có đồ nữa thì xác định luôn là sùng hố nha anh em nhé, đóng hòm luôn đấy nên là bắt buộc rau quái này là phải cố gắng để lấy được cái món đồ ở trong rau quái không thể để mất món đồ ở bất cứ rau nào được anh em nhé. đã xác định là chơi là phải lấy được hết không có mana còn người lướt nói chung là nó lướt rất chậm đấy không có viên ma lăng Tôi nó phải chơi rất cẩn thận Tôi áp cấp lên đấy Thọt tiền luôn Mất một tiền trong round vừa rồi Nhưng mà chúng ta lấy được cái kiếm gãy Món này thì thực ra thì Lên game có thể cho ca lông Cũng được Ui đây rồi à. Chúng ta sẽ roll tiếp của level 6 thôi anh em nhá Roll tiếp level 6 Tôi sẽ đứng ở level 6 tôi roll luôn Rồi bây giờ tôi chốt đồ luôn này Bây giờ là cần phải chốt đồ gấp để để để, để giữ máu Lấy cái này được không? Được Rồi lấy cái chen thánh cũng được rồi Bờ linh Ok Đó là những cái gì mà chúng ta cần Vẫn chưa có huyết trượng anh em ạ Nhưng mà tôi sẽ để dành một cái um, gậy phép thuật để để lấy cái huyết trượng anh em nhá Tí nữa bắt buộc cái cái con con người nước này nó phải có cái huyết trượng thì nó mới chơi được không có huyết trượng thì nó thiếu đam lắm anh em ạ con này nó bắt buộc nó phải có cái huyết trượng đủ đam để kết liễu đối thủ là một này thứ hai là có khả năng là hồi máu sau mỗi cái lần lướt lướt nó sẽ được hồi máu thì cái con này nó sẽ sống dai ở trong combat hơn đấy thôi cái tầm này thì thôi eco gì nữa kết thúc cái chuỗi là được rồi anh em ạ 45 máu tôi nghĩ là như này là nó còn bị thấp ấy bình thường là tôi 50 máu là tôi đã dừng lại rồi tôi đã coi như là bỏ bài lên đây rồi Bây giờ là sẽ là nếu mà cẩn thận là sẽ up 7 Đấy chúng ta up 7 Chúng ta có thêm bốn đỏ nữa anh em ạ Nhưng mà theo tôi ấy, Thì tôi cũng sẽ chưa up 7 đâu Anh em ạ Dừng lại đã Tạm thời thì cứ như này đã Cho đỡ thọt tiền Bởi vì nếu bây giờ mà tôi up 7 luôn thì, thì thọt tiền Nó bị thọt tiền và sẽ không có tiền roll Bởi vì chúng ta xác định là chúng ta roll ở level thấp mà Nhá Xác định roll ở level thấp thôi Ok Trận này có assassin này Đấy sẽ có nhiều người sẽ chơi những cái bộ mà như này Khi người ta nhận thấy là những cái bộ mà Hyperon nó rất là ok Đấy Thì sẽ có nhiều người chọn Hyperon Những cái đội hình chơi ở level thấp Mà người ta chơi ở level thấp người ta roll nhiều ấy Người ta sức mạnh của bài nó mạnh ấy Mà chúng ta đợi chúng ta lên up lên level cao Thì chúng ta sẽ bị đẩy rất nhiều máu Rồi tôi cứ roll ở level 6 thôi nha anh em nhá Roll ở level 6 thôi Người nước lên được ba rồi tính Đấy, người lức lên được 3 thì cái cái thời điểm mà người lức lên được 3 thì địch thì nó cũng vẫn bình thường nó cũng chưa mạnh lắm. Đấy, cái điểm rơi của đội hình nó quan trọng lắm anh em ạ. Chứ còn nếu bây, giờ áp cấp thì đương nhiên là bây giờ nếu mà tôi áp cấp thì ở round 18 này là khả năng là tôi đã lên được level 8 rồi. Và tôi chuẩn bị đang trên cái con đường là level 9 nhưng mà bây giờ vẫn là eco và máu vẫn đang bị tụt. Tôi phải khẳng định là như thế luôn. Bởi vì lúc đấy thì người nước là vẫn đang một sao và bỏ bài vào có khi là nó còn bị đẩy nhiều hơn cơ. Đấy gặp những cái thằng đẻ Những cái thằng bít biết các thứ thì nó còn bị đẩy nhiều hơn cơ Đấy nhưng mà Bây giờ hiện tại là tôi đã form được đội hình là có hai sao làm co và có cả ba sao ở đây rồi Tức là rất khỏe rồi Anh em thấy không Cần cái BKB chưa Bị hút mana này không lướt được này Đấy mặc dù có Blink nhưng mà bị hút mana không lướt được Ui rồi nó còn cướp được cái con Trời ơi, nó còn cướp được cái con Water Spirit của tôi nữa chứ Ô tiên sư và vẫn thắng Đấy khỏe không Có 3 sao khác hay Có hai sao gây đam Có 3 sao tăng cơ khác hẳn luôn anh em ạ Rồi roll tiếp thôi anh em Ở level 6 này tôi thoải mái tiền tôi roll Grim chóc này mua luôn Ôi kìa Ra đi Chết rồi Cái nữa Ui ôi không được rồi Cái nữa Ôi tôi chết rồi thọt quá Thôi được rồi từ từ từ từ anh em ơi không không không không không không chơi kiểu này bán đi bán đi bán đi bán đi bán đi bán đi bán đi bán đi bán đi bán đi không nha anh em nhá không chơi không chơi không chơi <clears throat> từ từ từ từ từ bình tĩnh nuôi hai con thôi grim chốc ừ, không lên được hai sao rồi tôi lại bán đi thôi đỡ thọt tiền anh em ạ ở vừa rồi mà khô máu quá thì là chết như này là tôi thấy là ổn rồi Đấy, trong cái lúc mà trước round 20 thì đối thủ vẫn chưa là form được đội hình Đấy, các đội hình nó vẫn chỉ đang là đánh theo kiểu là bổ củi giữ máu thôi Thấy con nào mạnh thì ghép vào với nhau thôi Chứ còn vẫn chưa form được đội hình vào giai đoạn này Trong khi đấy thì tôi bắt đầu là form được cái con ba sao rồi đây Đây ui rồi hai con ba sao rồi anh em ơi Đó anh em thấy không Run ở level thấp đấy Thì nó mới ra được những cái con này Con này là những cái con hai tiền Những cái con một tiền Chúng ta run ở level 6 Rất ok anh em có thể rốt ở level 7 nếu anh em muốn nhá Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là tôi thì cái độ đỏ tôi nó không được đỏ lắm Rốt ở level 6 thôi Từ level 6 lên level 7 thì chúng ta sẽ mất một khoản tiền để chúng ta ờ, up cấp Nên là tôi quyết định là tôi tiết kiệm Tôi chơi kiểu tiết kiệm Một khi mà cái con này nó lên được 3 sao thì lúc đấy nó ổn áp luôn Nó giữ máu cho tôi rồi Còn hiện tại thì tôi vẫn 45 máu tức là tôi sẽ không mất máu nữa anh em nhá Với tầm này nó mạnh rồi Thì tôi sẽ không mất máu nữa đâu Mà có mất thì tôi cũng chỉ mất một hai máu thôi Đấy, ui đây rồi anh em ơi Có đồ rồi đây Biết trượng đây rồi Hay lắm Được Roll tiếp này Ra đi ra đi ra đi ra đi Đèn đấy nhở Ghép cái huyết trượng thôi anh em Rồi còn các cái món đồ còn lại thì từ từ đã Đèn quá anh em ạ Đèn nó bị đèn Round 21 rồi Hiện tại chúng ta đang ở round 21 và thiếu tận ba con nữa Cái mốc chuẩn nhá Để lên được cái con này 3 sao mà khi mà chúng ta roll ở level 6 ấy Là round thứ 21 đây anh em ạ <clears throat> Round 21 là lên được 3 sao rồi Cùng lắm là round 23 thôi Còn sau cái round 23 Từ round 23 đến round 25 nó là thành late game rồi đấy Mà chúng ta vẫn đang ở level 6 này là dễ toang lắm này Bắt buộc phải lên 3 sao sớm Đây này nó 3 sao Bọn nó cũng có 3 sao rồi này chơi gì đấy Demon à Witcher Witcher Witcher Witcher Tất nhiên là cái con người nước này nó sẽ giúp tôi giữ máu Người nước 2 sao cũng vẫn có thể giúp tôi giữ máu được Ok, ok, giết lốt, hài quá Rồi Vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng, được Đang có chuỗi luôn này Nhưng mà không lên được 3 sao thì nó sẽ mất cái chuỗi này nhanh thôi phải lên được ba sao người nước người nước người nước ôi rồi ôi cái nữa cái nữa chết rồi toàn quá anh em ơi toàn thật sự đấy xả từng đấy tiền rồi mà không ra lỗi con người nước đây thêm một con thôi anh em ạ mất quá nhiều tiền luôn Đen thật đấy anh em ạ Ôi trận này có gót cửa lai này Trận này có gót cửa lai dồn đồ cho Akali Dạo gần đây có rất nhiều người chơi cái bộ này nhá Ôi mà nó còn cướp được cái con người lướt của tôi Thế xong rồi mất chuỗi rồi Đánh làm sao được <clears throat> Đấy Đấy chính là cái lý do tại làm sao mà mà mà tôi ờ, lại ra vừa rồi tôi lại phải roll rất nhiều ấy, tôi khô máu đấy. Mất chuỗi. Bắt đầu toang rồi anh em ơi Quả mất chuỗi này là cũng đồng nghĩa việc là toang này Trời ơi Chuyện này đen thế Tôi roll ở level 6 đấy nhá anh em nhá Rất nhiều tiền rồi <clears throat> anh em anh em biết lý do tại sao mà cái rau vừa rồi tôi roll nhiều tiền không? Khô màu không? Là bởi vì tôi roll để kiếm cái con người nước ba đấy nhưng mà tôi roll rất nhiều tiền. Vừa nãy là roll khoảng 30 tiền nhưng mà không ra là người nước ba. Thêm được đúng một con người nước nó qua cái nó qua cái thời điểm mà chúng ta gọi là chuẩn để cái con người con người nước ở lên 3 sao rồi anh em ạ. Đấy, tầm này lại mất chuỗi rồi thì thôi. Từ từ đã, tích tiền lên 50 tiền rồi luôn, Qua 26 tới xả mạnh anh em nhá. Sau um, cái round 25, sau round 25 đến round 26 thì chúng ta sẽ xả mạnh có đồ cam rồi. Lúc đấy là late game thì chúng ta sẽ xả mạnh. Lướt thêm phát lửa đi đừng để nó đùm Ê thôi xong rồi Ê Lướt lướt lướt lướt lướt Rồi ui mày quá Vẫn giữ được màu anh em ạ à. Vẫn gánh Người lướt vẫn gánh Nó còn có một cái đen nữa nhá Ngoài cái việc là cái con người lướt này nó không ra lên được hai sao thì Cái con quy giạt để kích hệ ấy Nó cũng không có ra anh em ạ à. Thế như này Vừa lấy ra là con Grim Chóc Xong rồi tôi bán đi là từ nãy giờ không ra thêm con nào nữa Thôi 24 thì thôi nhá Từ từ đã Rao này đẩy thì chắc là tôi nghĩ là Cũng không nhiều lắm đâu Vẫn sẽ còn khoảng 30 máu thôi Hay là đưa lên đấy nhở Đưa đưa đưa lên 7 nhở Từ từ đã Tôi nghĩ là sau round 26 ờ, tôi sẽ đưa lên 7 Để kẹp với 4 đỏ đã Tôi thấy là vẫn ổn bởi vì ở trong ờ, trong đội hình của tôi nó toàn hai sao. Nó có hai con ba sao nữa mà. Đấy. Nên là nó vẫn rất ổn. Cái con God of Light nó trói được ba con. Nó khống chế được ba con anh em ạ. Và ừ, những cái con bị trói nó bị tăng 50% sát thương. Đấy nó giúp cho con người nước này nó khỏe hơn. Rồi đây cái rau này mới khó này. rau này thì cũng phải cẩn thận là toang quái này. Bình thường là rau này tôi ờ, lên được con người nước ba rồi đấy anh em ạ. Mà đen quá, chuyện này quá đen Luôn nó ra, lẽ ra cái con người nước ba nó là đứng ở cái vị trí con God of Light ấy Đấy, con God of, God of Light nó lên được 3 sao ở round mấy anh em nhỉ Tôi tôi quên mất rồi, tôi không để ý Nhưng mà lẽ ra là cái round đấy là chính là con người nước đấy Con người nước có lên được 3 sao ở round đấy Nó là vừa Đấy, nó là bình thường nó là như thế Còn trận này quá muộn luôn Chơi như này khác quái gì là chơi up 8 rôn đâu Đúng không anh em? Up 8 rôn thì nó cũng tầm khoảng round 25 này là, là lên được 3 sao này Đấy mà tôi đã chơi ở level quá thấp rồi mà nó còn không lên được hai à, 3 sao Quá đen Tôi nghĩ là nếu mà anh em chơi thì anh em cứ áp 8 đi anh em ạ Tôi chuyện này tôi hơi sai lầm một tí <clears throat> Nha anh em nhá Anh em áp 8 anh em kẹp vào là 4 gót kết hợp với 4 đỏ Tôi nghĩ là sẽ sẽ ổn hơn đấy Rồi còn một con nữa thôi Từ từ đã Chiến thánh này Từ từ anh em ạ Lao sao 26 đúng không? Round sau tôi quyết tâm tôi roll ra được cái con người nước Nha anh em nhá Round này cứ cứ để một round nữa đi Round sau đưa một con người nước lên 3 sao mà đưa luôn cả con Lava Saman lên 3 sao luôn và um, như anh em đã thấy là cái trận này tôi roll ở level 6 và khá là gãy Anh em hãy roll ở level 8 anh em nhá Lên 8 anh em sẽ kẹp được 4 gót 4 đỏ Với cả người nước thì nó sẽ khỏe hơn rất nhiều nhá So với cái đội hình này Đội hình này là, tôi bây giờ tôi vẫn chưa lên được 8 bởi vì lên 8 ấy thì nó cũng không có kẹp được vào bốn uy giạt để kích hệ để đưa được cái con này bọn này nó lên bốn gót anh em ạ. Đây lao này sẽ bị đẩy này. Thằng này có con con con thỏ ba vãi đái thật. Và nó cũng giống như là cái tên nhân vật vậy, vãi đái thật sự. Đặt tên bậy thế nhở? Đại ré to ạ đặt tên như là kiểu tìm người yêu ấy nhở <laughs> sợ sự luôn chơi game đặt tên là đại giấy to đây ui ra 27 ra này tự ra luôn không phải luôn. ảo thế nhở Ôi mẹ ơi, roll tụt quần thì nó không ra nhưng mà không roll thì nó lại ra anh em ạ. À. Thế nó có ảo không như này? Đây ơi, có ghi giạt rồi anh em ơi. Một phát nó lên cả Lava Saman lên 3 sao luôn. Thế bây giờ chúng ta up 8, chúng ta sẽ kẹp vào là bốn đỏ kết hợp với cả bốn gót rồi. Ở level 8 thôi anh em. Được không? Hay là một rau nữa nhỉ? Tiết kiệm tiền thì không? 29 máu. như này đi Không, như thế này thì yếu Không, không, không, không Rồi, để rao sau Rao sau ở lên 8 Round 2 truy 9 là bình thường người ta lên 10 tôi mới lên 8 anh em Nhưng mà bây giờ ổn rồi anh em ạ Tầm này ổn rồi Ồ oh, mà ổn đéo đâu bị đun rồi kia Mẹ ơi vừa mới lên 3 sao bị cái con Doom nó Doom vào mặt Thế tôi xong rồi lại còn bị chói nữa này gấu nó chói đeo lướt được thôi chết rồi cay thế nhở eo ơi đẩy nhiều máu thế 13 máu trời ơi ra vừa rồi là tôi bị đẩy 19 máu ạ và tôi chỉ còn 13 máu thôi Tôi chết rồi anh em ơi Làm sao bây giờ Bây giờ cho vào như này Thì là Có Saman này tư tế này Cho vào bốn bốn Saman không bốn Saman bốn đỏ Nhưng mà phải ở level 9 Lên 9 Thôi chết rồi thiếu tiền anh em ơi Bán hai con này đi Vẫn chưa đủ Ôi rồi ôi bị hoảng rồi Bị hoảng rồi anh em ơi Bán nút con này đi là đủ Trời ơi Thế là còn còn đéo chơi được con đỏ cả à? Không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn anh em ơi Bị đùm anh em ạ Đấy là chính là cái lý do tại làm sao mà tôi phải kẹp Saman vào luôn đấy Tôi nói thật chứ tôi có bốn con ba sao ở đây Trong đấy có là ba con ba sao Là là hai tiền mà nó vẫn đun trúng được cái con con con người nước của tôi thì đen đến cái mức như thế là cùng anh em ạ đen thế nhở thế là tôi tôi hoảng quá rồi anh em ạ tôi hoảng thế là tôi, tôi phải coi như là kẹp vào là bốn sa man luôn kẹp ngay vào bốn sa man luôn để còn lé lé ganh lé đun không đun cho một phát nữa thì 13 máu này chắc chắn là xác định là đóng hòm rồi ui ra rớt này ra cả ui thế lại lại sang đỏ à lại sang gót đỏ à Ui chết tôi rồi Tiền đâu ra mà mà trôi đây Cả rớt này Lại gót đỏ Đây là gót 6 đỏ Nhưng mà đừng có bị Doom nhá <laughs> Chơi này mà Doom thì xác định đấy anh em ạ Phải lên được 10 Phải lên được 10 Phải lên được 10 anh em ơi Lên được 10 kẹp 4 man vào Lé Doom Lé Doom Lé Doom Lé Doom Sợ quá anh em ơi Chết tiệt Có thằng nó kẹp có hai con Doom hai sao Đỡ làm sao ở đây Sợ thế nhở 13 máu Đây này thằng này nó cũng kẹp Doom này Ui thằng này chơi toàn quỷ ạ Vãi đái thật Hay quá chói được à, con chúa quỷ rồi Lướt đi lướt đi lướt đi hay quá Hay quá Ui chói tiếp chúa quỷ kìa Chúa quỷ bị chói liên tục luôn Hay quá Được thế nhở rồi, nhưng mà làm thế nào để lên được 10 đây? Mẹ ơi, hết hồn anh em ơi. <laughs> hết hồn anh em ơi. Trời, trận này vãi thái thật. Mà tôi bị sai lầm ấy ở giai đoạn đầu game mà tôi dừng lại ở level 6 tôi roll ấy. Nếu mà tôi dừng lại ở level 8 tôi roll thì là cái lúc mà tôi lên được 3 sao là tôi up 9 được rồi. Nhưng mà vì là tôi dừng lại ở level 6 nên là tôi mãi tôi mới lên được 8 rồi tôi mới lên được 9 thì lên 9 nó lại hết tiền anh em ạ. Trời ơi <clears throat> Sai lầm ấy Thế là rút kinh nghiệm tôi nha anh em nhá Anh em hãy chơi ở 8 cho anh em đừng có luôn ở ở level 6 như tôi Luôn ở level 6 như tôi là đấy xác định là hòm <clears throat> Đó như coi như là một trải nghiệm để anh em rút kinh nghiệm từ tôi nha anh em nhá Là tôi đã sai rồi, tôi đã sai rồi khi mà tôi roll ở 6 đấy, Đừng roll ở 6 như tôi, hãy roll ở 8 Roll ở 8 nó mạnh hơn đấy nha anh em nhá, mạnh hơn rất nhiều đấy là lúc đấy là anh em sẽ có chuỗi thắng tôi nghĩ là thế và khi mà anh em roll ở 8 anh em có bốn đỏ kết hợp với cả à, bốn à, gót và người nước ba sao ấy thì anh em có khi còn chuỗi thắng rất lâu đấy còn tôi ấy, thực ra là vừa lấy tôi có một cái suy nghĩ đấy chính là người thành công thì thường có lối đi riêng mà tôi đã chọn lối đi riêng nhưng mà có vẻ như là tôi là người không thành công rồi <laughs> thất bại anh em nhá đây là cái sự thất bại đấy nhưng cũng may là bây giờ tôi vẫn chưa chết anh em ạ đây rồi huyết trượng đây rồi đây lấy luôn cái hút máu luôn đi Hồi máu anh em ạ Ok Tạm thời thì vẫn là 6 đỏ 6 đỏ người nước Nhưng mà chỉ kẹp được hai gót thôi anh em ạ Hiện tại là chỉ kẹp được hai gót thôi Tức là nó sẽ không lướt được liên tục Đấy, mặc dù là đội hình thì rất là trâu ấy Nhưng mà cũng không hẳn là mạnh đâu Nhưng mà hiện tại là bây giờ là tôi vẫn chưa có được cái con con uh, Storm Saman lên được 2 sao và con Swordman con heo lên được 2 sao thì nó vẫn đang yếu. Tức là bây giờ tôi không khác gì là bình thường luôn, tức là chơi đẩy cấp lên cấp 9 ở roll. Thậm chí là lên cấp 9 bây giờ full 2 sao kẹp với cả người nước 2 sao thì có khi là vẫn ổn. Có cái cú là tình toán hơi sai lầm. Ui gặp thằng này nó lại ra Doom kìa, đừng có Doom chúng nhá. Đấy, thôi xong rồi anh em ơi, nó lại Doom con mẹ nó vào cái con người nước của tôi, thôi đi thôi. Chán tê nhờ cái đéo gì mà gấu ba đấy kia Gấu tổ ba Vãi đái vậy Bạn ơi Ui ui Ui ui Ui may quá tỉnh rồi tỉnh rồi tỉnh rồi Đùm chết rồi may quá anh em ơi Mày nó ra là con gấu tổ ba Nhưng mà nó thằng này nó dồn đồ cho con gấu assassin Ui mày thế Mày quá Thì con con Doom nó lại chết Thế là tôi tỉnh lại Thế là tôi vẫn sống được Tôi cứ tưởng là vừa rồi tôi đi rồi đấy Sợ thật sự luôn Đây rồi Ui dối làm thế nào để lên được 10 kẹp 4 Saman vào nhỏ Hay là bây giờ kẹp 4 Saman luôn Kẹp 4 Saman 4 gót luôn có khi ngon hơn ấy Anh em ạ 4 Saman lé ganh đã Lé đun đã Lé đun đã Lé đun đã Lé đun đã Lé đun đã anh em ơi Bây giờ làm gì lên được 10 đâu Lé đun đã Xong rồi lên được 10 kẹp 4 đỏ vào Ok Được chưa bốn đỏ kết hợp với cả hai gót Tí nữa chắc bỏ rớt đi thôi Rớt này cũng chả hy vọng gì đâu Bởi vì chơi co là tôi chơi co người nước rồi Rớt thì cũng khó có thể lên được hai sao Anh em tin tôi đi Không lên được hai sao đâu anh em ạ à. Anh em cứ tin tôi Tí nữa rồi anh em xem Con này nó sẽ không lên được hai sao đâu Tôi có roll nữa thì nó sẽ thế thôi Ui thằng này Secret Lancer hai sao rồi ạ Nhưng mà sắp đi rồi Sắp đi rồi sắp đi rồi Sắp đi rồi anh em ơi Sắp đi rồi sắp đi rồi À nhưng mà tất nhiên là, tôi thì không giết được thằng này nào sao mà có đam để giết được con này ừ. Con người nước này nó đâu có giết được cái con Secret Lancer rồi đâu Khó đấy Trận này mà nếu mà thằng này sống sót vớ vẩn là, là tôi không được top 1 Nếu mà tôi chơi con người nước Người nước này không giết được con này anh em ạ chín máu Căng quá nhờ anh em nhờ À mà bây giờ không biết làm nào ấy Bây giờ chả nhẽ cho sáu đỏ vào sáu đỏ thì con người nước nó không lướt được liên tục anh em ơi Vấn đề là bây giờ phải lên được 10 Cái bộ này chơi ở 10 nó mới mắc binh được Thế như này Khó nhở Khó đấy Ờ rồi, tôi tôi quyết định là là sẽ bỏ cái bộ sáu đỏ vào bởi vì là hết rồi, hết gặp mấy cái thằng có Doom rồi anh em ạ. Gặp hai thằng có Doom rồi. Tính toán như này có vẻ ổn hơn đấy. <clears throat> ok chưa? Ok. Ok, đại rẻ to có vẻ rất khỏe nhưng mà tôi thì vẫn khỏe hơn. Ồ, sáu đỏ rồi. Máu thấp. 9 máu lên là là sáu đỏ là rất trâu. Bây giờ chỉ sợ có những cái đội hình nó có Doom nó kẹp vào thôi anh em ạ. Đây rồi. Có lên đập trứng cho Storm Saman luôn không nhỉ anh em nhỉ? Hay để dành trứng cho con rớt? Chắc là để dành trứng con rớt thôi. <clears throat> để dành trứng cho rớt anh em ạ. Nhưng mà tôi định là, là là nếu mà lên 10 là tôi kẹp 6 đỏ kẹp với cả 4 Saman ấy. Có có phải không? Hay chơi 4 Saman 4 đỏ? 4 Saman 4 đỏ kẹp người nước, chơi như nào nhỉ? Không. Tôi nghĩ là lên áp cấp lên 10 là, là chúng ta chơi là chúng ta sẽ chơi chơi chơi chơi uh, ờ, 4 Saman. 4 Saman 6 đỏ anh em ạ. Rồi cứ từ từ đã. Bây giờ lại phải cho Saman vào không là <laughs> anh em thấy là tôi phải đổi ra đổi vào. Tôi cũng không dám để một đội hình đâu. Tôi phải đổi ra đổi vào không gặp ngay cái thằng đấy thằng này lại có Doom anh em thấy không? Quá chính xác đến được vị trí của Tuấn Cơm. Đấy nó Doom vào cái con hóa Saman 4 tiền 3 sao kìa. Anh em thấy chưa? Lé ganh giỏi chưa? Quả lé ganh đấy anh em. Tính toán là chuẩn đến vị trí tốn cơm Đấy, bây giờ lè ganh thành công rồi Còn một thằng có đùm nữa anh em nhá Còn một thằng có đùm đấy Tôi lè ganh rất là tốt luôn Ui rồi ơi Quá là hay luôn Quả vừa rồi Tỉnh táo anh em ạ Đánh rất tỉnh táo đến được vị trí của Tuấn cơm. Rồi bây giờ tính rao sau này Rao sau sẽ gặp cái thằng vẫn có đùm, Đấy nên là chúng ta từ từ đã Bây giờ có ba thằng thôi mà Lần lượt sẽ gặp Round sau gặp thằng Warrior có Doom nha anh em nhá à, Chính vì là nó có Doom nên là tôi lại vẫn phải giữ cái đội hình này Chúng ta sẽ giữ cái đội hình 4 đỏ kết hợp với cả 4 Saman Đấy 4 gót 4 đỏ 4 Saman 4 gót Lên level Thực ra con rớt này không chơi Con rớt này tí nữa bán thay con khan anh em ạ Tức là nó sẽ là kẹp cọc nữa Kẹp cọc bốn đỏ bốn Saman kẹp với cả bốn cọc thì sao Ở level 10 đó Nhưng mà vẫn phải chơi ở level 10 anh em ạ Level 9 không chơi được như thế Lên level 10 thì Đấy nó sẽ có ba đội hình để chúng ta có thể chơi Một là đội hình bốn đỏ bốn Saman bốn đỏ bốn Saman kẹp bốn gót Hay là đội hình là là ờ, ờ, sáu uh, uh, đỏ kết hợp với cả bốn Saman ba là đội hình là sáu đỏ kết hợp với bốn gót Đó Chỉ chơi với những cái đội hình đấy thôi Nếu mà con khan mà tôi có con khan 3 sao thì tôi không sợ bị Doom nữa Chúng, chúng ta có thể chơi 6 đỏ được Nếu mà mà mà ra là con khan Nhưng mà bây giờ ra khan thì nó không khác gì là ra con rớt anh em ạ Rất khó Nó cũng khó như cái việc mà anh em nhắn tin cho Crud và Crud trả lời anh em ấy Đấy Nó là đéo bao giờ nha anh em nhá <laughs> Khó lắm Thế nên là thôi anh em ạ Anh em sẽ hiểu được cái cảm giác đấy Đéo ra được đâu Meta này là không bao giờ ra được con rớt và con khan lên hai sao Khẳng định luôn 5 đô 2 sao thì không bao giờ ra được nhá anh em nhá Có trứng này thì thì có thể là chơi được con rớt 2 sao nếu mà ra là con rớt đập trứng Nhưng mà ra rớt đâu có mạnh đâu Bây giờ là phải ra khan anh em ạ Ra khan kẹp vào là có cọc Ok Rồi Hay quá Đằng này ờ, ra được con heo 3 sao anh em ạ Ngon luôn ra là con heo 3 sao này Úi dồi ôi, đẩy cái thằng này nhiều luôn Nhưng mà thằng này nó ra được con ra công cửa lai 3 sao <laughs> Vẫn ăn được cơ Ờ vẫn ăn được cơ Ờ vẫn ăn được cơ bạn ơi Ờ vẫn ăn được cơ bạn ơi Hay quá Đại xé to này có vẻ xanh này này Ra được con ra công cửa lai trong bộ Exit Nó cũng căng đấy ra công cửa lai 3 sao trong bộ Exit Thôi lên 10 thôi anh em Không có chần chờ gì nữa Lên 10 6 đỏ kẹp với cả bốn saman đấy bây giờ thì không sợ bốn con thằng nào hết rồi anh em ạ sáu đỏ kẹp bốn saman là chắc chắn là sẽ không bị đuông và sẽ rất trâu đấy mạnh rồi mạnh rồi mạnh rồi bây giờ ra khan thì có thể vứt saman đi và kẹp bốn gót vào nhá anh em nhá đấy vứt saman đi kẹp bốn gót vào chơi hai saman thôi nhưng mà khan phải lên được ba sao cơ đây rồi Đấy, thằng Doom bây giờ nó sẽ không bao giờ nó Doom trúng được vào cái con người nước của tôi đâu anh em ạ Khó lắm Chỉ có điều là gặp thằng này thì chỉ không bị đẩy thôi Chỉ không bị đẩy thôi chứ còn làm sao mà ăn được cái thằng Secret Lancer full đồ này đây Cái đấy nó là điều không thể anh em ạ Không thể ăn được cái thằng này Ơ Ai bảo là không thể Ôi xôi ôi anh em ơi Người nước ăn được cả Secret Lancer <laughs> Ảo thật sự Kinh thật đấy Ăn được cả Secret Lancer luôn Thế đéo nào Tôi cũng chả biết là tại sao luôn đấy Tôi nghĩ là do là cái ờ, hiệu ứng là giảm hồi máu đấy Của gậy hack ấy Được đấy, được đấy Đồ này là nếu mà full cái đồ chuẩn như này thì còn có thể ăn được cái con Secret Lancer Thì khả năng cao là trận này là ăn được hết Ăn được hết anh em ạ rồi Gấu sa man Kẹp Duma Ui dồi ôi Duma Đừng Doom tao hay quá Đến lúc nó Doom là lướt cái là không Doom được chúng Rồi ok giết con Doom đi đã Giết con Doom đã Rớt được Ôi ui hay quá anh em ơi Thằng này nó đi trước tôi rồi Chấp gấu ba luôn bạn ơi Gấu mết ba Chấp luôn Hay quá anh em ơi Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời Người nước gánh tim anh em ạ Hay quá chín máu lật kèo thật này Đang có chuỗi rồi Hay quá anh em ơi Được đấy nhở Đấy, bây giờ lại thừa tiền rồi thì chúng ta lại uh, kiếm con Saman lên 3 sao được không? Cái con uh, con con tư tế mà nó lên 3 sao là nó gọi ra 5 đô 3 sao luôn đấy, không cần rớt nữa. Chơi quả 5 đô 3 sao luôn anh em ạ. Thực ra bây giờ cho con rớt vào nhá Thì nó chỉ là rớt một Trong khi con tư tế nó có thể uh, Biến ra là con rớt hai sao mà Đúng không Rớt hai sao mạnh hơn chứ Thôi không cần nó rớt nữa anh em ạ Tí nữa có khan thì cho vào Nhưng mà tôi nghĩ là cũng chả cần Ok Thằng này là có đồ là mắc binh cho con con uh, Secret Lancer ở đây anh em Kẹp cả Kira vào rồi đấy nhá Đấy nhưng mà anh em nhìn kìa Ôi rồi ôi Vớ vẩn này rau này tôi đẩy chết cái thằng này cũng lên Hack đến chết luôn không Có hack thì tròi đến chết luôn không Có hack tròi đến chết luôn không Có hack tròi đến chết luôn không Bạn ơi Thôi xong rồi Đúng là hack tròi đến chết luôn anh em ạ Thôi xong rồi Ui rồi mạnh thế nhá Đẩy luôn hay second lancer phải bó tay luôn Đấy ui rồi Ổn quá anh em ơi Mạnh đấy Rồi còn một thằng thôi nhưng mà cái thằng đấy thì xác định là thua tôi rồi Đại xé to làm gì có ấy đâu Có có có có cửa đâu Chơi là chơi cái bộ mà bị counter mà Đại xé to bây giờ đã đang chơi là là, là bộ Exit Thì tôi là bộ Saman Counter và Exit rõ ràng đây còn gì nữa Đúng không Thế nên là không phải sợ Không phải ngại Rồi Round này là kiếm cái gì Cho xin cái giáp Giáp thôi nhở Giáp xoay đúng không nó xoay ổn luôn rất hay Mặc dù là chúng ta bớt đi cái phần gọi là Cái khả năng lướt của cái con người nước này Tức là cooldown nó sẽ chậm hơn Tuy nhiên là nó rất trâu Lại trượng thần bí này Bây giờ thì nó lại bị thừa rồi Kiếm gãy Hơi thừa Ui Berlin à Lấy được mỗi cái Berlin thôi Chứ còn lấy được cái gì đâu Sắp phản thôi Chả lấy được cái mẹ gì luôn Chưa ra khan, chưa ra rớt Anh em thấy không? Anh em tin tôi chưa? Nó chỉ ra một con thôi anh em ạ à. Con khan nó còn đéo ra được cơ Đấy, nó không bao giờ ra được 5 đô đâu Nó rất khó ra luôn ấy Thậm chí là tôi có một quả trứng tôi sẵn sàng là đợi một con rớt nữa tôi đập trứng đấy Nhưng mà nó không ra anh em ạ Đấy tôi thì tôi tỉnh lắm Tôi chơi meta này là tôi biết rồi nên là tôi bán còn rớt đi luôn rồi Tỉnh rồi, tỉnh táo lắm anh em ơi Rồi xong rồi, xong rồi bạn ơi Rồng ba với chúng tôi Ồ dùng ba bị hết thì cũng chết thôi Ui có chết luôn không hai chín máu này có vẩn đi luôn không Ui nhiều lắm bạn ơi Ui rồi đi luôn ơi Đại xé to ơi Khổ thân bạn quá 29 máu Cứ nghĩ là không chết được Chết luôn ốm vậy gồm gần 50 tiền chết kìa anh em kìa <laughs> Cứ nghĩ là 29 máu tức là còn lọt một lần nữa đấy Để dành để rao sau luôn đấy đấy nhưng mà thực ra hôn để làm gì đâu rồng lên được ba sao rồi còn gì nữa <laughs> ảo thật sự luôn ôi rồi ôi quả này chắc là đại ré to chắc phải khóc ngất luôn khóc chắc cũng sẽ phải là rất